Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021, tức ngày 14 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Dậu hôm nay là Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý. Dậu Tý tương phá báo hiệu một ngày không mấy suôn sẻ với người tuổi Tý, Do đó, bản mệnh cần phải cực kỳ cẩn trọng trong ngày hôm nay, hãy tập trung vào công việc của mình, tránh chủ động gây thù chúc oán với những kẻ tiểu nhân. Sự xuất hiện của tỷ kiến cũng nhắc nhở con giáp này chứa dính líu đến những sự việc tranh quyền đoạt lợi trốn công sở. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải hòa nhập với mọi người hơn, tránh tình trạng bị cô lập, lẻ loi một mình. Ngũ hành tương sinh mang tới vận đào hoa không tốt cho người tuổi Tý. Người độc thân có nhiều cơ hội bất ngờ gặp được người làm mình rung động, cơ hội không chờ đợi, nếu có cảm tình phải lập tức tiếp cận làm quen chứ đừng chần chừ nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp cục che chở giúp người tuổi Sửu được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa nở rộ, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau tháng ngày chờ đợi. Tuy nhiên, với những người đã có đôi có cặp thì cần thận trọng bởi đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, Nhất là hôm nay có thiên quan báo hiệu kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng thời cơ để chen chân vào mối quan hệ hai người. Ngũ hành thổ sinh kim cho thấy sức khỏe của tuổi Sửu lúc này khá ổn định, bạn không phải lo lắng gì quá nhiều. Nhân ngày cuối tuần, thay vì vui chơi quên thời gian, bạn nên đi ngủ sớm hơn để duy trì sức khỏe ở tình trạng tốt nhất có thể. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Thương quan nhập cục cảnh báo người tuổi dần làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, tính toán cẩn thận để không gây ra sai sót không đáng có. Sự chủ quan có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Bạn cũng nên đón nhận lời khuyên từ những người có kinh nghiệm hơn, dù cho bạn nghĩ rằng mình không cần đến nó. Mọi việc đôi khi không như những gì bạn nghĩ, đừng vội vàng, hấp tấp, hãy bình tĩnh để xử lý các vấn đề của mình. Kim khắc mộc báo hiệu chuyện tình cảm không nhì khiến cho ngày thứ ba này của tuổi dần càng thêm ảm đạm mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đang xuất hiện những khoảng trống khó có thể lấp đầy. Cả hai cùng bận rộn với bao công việc trong ngày, không đủ thời gian cũng như tâm trí để quan tâm, chăm sóc cho đối phương. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Người tuổi mão vấp phải cục diện dậu mão tương xung khiến việc hợp tác, làm việc chung của tuổi mão với đồng nghiệp không tiến triển như mong muốn, sự đố kỵ, ghen ghét, cạnh tranh khiến công việc bị trì trệ. Thực thần trợ mệnh nên con giáp này đang có một nguồn tài chính rất ổn định. Cơ hội kiếm tiền đến bên mình, chỉ cần bản mệnh đưa tay ra nắm bắt là không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc nữa. Ngũ hành tương khắc cho thấy bạn và nửa kia có thể xảy ra cãi vã do bất đồng ý kiến. Mỗi người một ý, nhưng nếu không chịu lắng nghe cũng như tôn trọng ý kiến của đối phương, mâu thuẫn có thể ngày càng xa hơn khiến dạn nứt là điều sớm muộn giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Tuất, Hợi. năm Tử vi tuổi Thìn. Người tuổi Thìn hôm nay quả là một ngày hanh thông với bản. Nhờ có cục diện dậu Thìn nhị hợp chiếu mệnh, bản mệnh có khá nhiều bạn bè giúp đỡ, mang thông tin hữu ích tới. Với những người làm việc tự do thì đây chính là cơ hội kiếm tiền, cơ hội việc làm rất tốt. Sự xuất hiện của chính quan hứa hẹn một ngày hết sức bận rộn nhưng hiệu quả đang đợi chờ những chú rồng ở phía trước. Bạn có rất nhiều việc cần phải làm nhưng đều nhận được những sự tương trợ kịp thời. Hãy đón nhận sự giúp đỡ của họ và tránh việc tự mình vất vả, bận rộn giải quyết tất cả. Ngũ hành tương sinh cho thấy mối quan hệ xung quanh bản mệnh rất tốt đẹp, đôi lứa hạnh phúc, vợ chồng hài hòa. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này hóa giải mâu thuẫn với một ai đó mà bạn đã gây xung đột trong tuần trước. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tam hợp cục nâng đỡ khá nhiều cho vận trình của người tuổi Tỵ. Đường tình duyên trơn tru xuân sẻ, bản mệnh nhận được những tình cảm yêu thương và quan tâm từ người ấy. Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn. Chính tài còn mang tới tin vui về tiền nong, đầu tư, kinh doanh cho những chú rắn,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 con giáp tuổi ngọ trong hôm nay có thể đạt được những bước tiến rõ rệt trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Nguồn thu của con giáp này được mở rộng, đa dạng phong phú hơn nhờ quá trình nỗ lực bền bỉ. Người làm công ăn lương có thể được giới thiệu cho việc làm ngoài giờ. Nếu chăm chỉ chịu khó, bạn cũng sẽ có thêm một khoản tiền để bù vào những chi phí hàng ngày. Người làm kinh doanh gặp thời, hàng hoa chạy đều, có thêm những mối hàng mới lợi nhuận cao hơn. Ngũ hành xung khắc gây nhiều trục trặc cho chuyện tình cảm của con giáp này, Tình cảm đơn phương không được đáp lại khiến cho những chú ngựa mỗi khi nghĩ đến lại thấy đau lòng. Dù đã rất chân thành nhưng có lẽ hai bạn không có duyên nên không thể thành đôi. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, Do tác động của thiên quan, người tuổi mùi có thể đối mặt với khá nhiều trục trặc không đáng có. Đây là thời điểm con giáp này rất dễ vấp phải sự ngáng trở của những kẻ tiểu nhân, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của bạn. Tiểu nhân đang rình mò và tìm ra những kẽ hở để phá hoại công việc của con giáp này và giành lấy những gì mà bạn đang có. Vì thế bạn nên hạn chế chủ động tạo xích mích với người xung quanh. Đừng quá nhạy cảm và dễ suy đoán lời nói của mọi người theo hướng tiêu cực. Thổ sinh kim, những người tuổi mùi còn độc thân sẽ nhận được sự tấn công, khá nhiệt tình của những người khác phái. Bản mệnh cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình chứ không phải chỉ hứng thú nhất thời. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Nhờ tam hội cục nâng đỡ mà mọi sự của người tuổi thân trong hôm nay thuận lợi hơn. Thứ ba này cũng là ngày rất phù hợp cho những cuộc trao đổi, các tương tác quan trọng. Bởi vì những mối quan hệ mới có thể tạo cho bạn điều kiện để xây dựng những cơ hội mới cho tương lai. Nhưng dù có chăm chỉ xây dựng quan hệ xã giao đến đâu cũng đừng để ảnh ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ tình cảm của mình nhé. Tuổi thân quen khá nhiều bạn khác giới và thân thiết với nhau nên nửa kia tỏ rõ sự ghen tuông, khó chịu ra mặt. Bạn cần giải thích rõ ràng cho người ấy, đồng thời tự mình giữ khoảng cách cần có với mọi người. Chính ấn nhập cục, bản mệnh dồn sức phát huy năng lực của mình trong công việc. Con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao, cũng sẵn sàng cống hiến để công việc hoàn thành đúng như dự kiến, không vì những yếu tố khách quan mà bỏ cuộc. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Dậu tự hình là điểm báo những điều không mấy may mắn có thể xảy tới với người tuổi dậu trong hôm nay. Bản mệnh có thể gặp thị phi vì vạ miệng. Nói năng không kiêng nể, bản mệnh dễ khiến người khác mất lòng, thậm chí gây mâu thuẫn với những người thân yêu của mình. Kim khí vượng khiến bản mệnh trở nên bốc đồng hơn và dễ buông thả cảm xúc. Nhưng hãy chắc rằng bạn không vô tình gây tổn thương cho người ấy chỉ vì sự vô tâm của mình, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận cũng đã muộn rồi. Tuy nhiên, với sự thúc đẩy của thiên ấn nên con giáp tuổi dậu cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu. Hãy lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Dậu tuất tương hại cho thấy những vết nứt dạn đang xuất hiện trên vận trình tình cảm của người tuổi tuất các mối quan hệ gia đình có phần lỏng lẻo, mọi người thiếu quan tâm đến nhau khiến cho tình cảm dần xa cách. Điều này khiến cho bản mệnh không khỏi buồn phiền, bởi gia đình là điều cực kỳ quý giá với bạn. Có lẽ người tuổi tuất nên tìm cách hiệu quả để gắn kết mọi người với nhau. Dù gì cũng đang là cuối tuần, một bữa ăn gia đình để mọi người quây quần nói cười vui vẻ với nhau là một cách rất hiệu quả. Hôm nay, tuy có gặp một vài vướng mắc nho nhỏ trong công việc nhưng đừng quá lo lắng, chính quan vững vàng sẽ giúp bạn vượt qua, Nhiệm vụ khó, đòi hỏi trình độ cao và sự tỉ mỉ chỉn chú trong từng bước nên hãy tập trung cao độ, thể hiện trách nhiệm ở mức cao nhất. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi. Kiếp tài không phải một dấu hiệu tốt cho tuổi hợi trên con đường sự nghiệp. Bạn dễ nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu lý trí. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận hơn nếu không muốn sau này phải xử lý những hậu quả do chính mình gây ra. Vấn đề tài chính cũng là điều con giáp này không thể chủ quan trong hôm nay. Một quyết định vội vàng có thể khiến bạn tổn hao tài lộc, tiền bạc tiêu tan. Vận trình tài lộc sa sút phần nhiều là do quyết định của chính con giáp này. Ngũ hành kim sinh thủy dự báo vận đào hoa rực rỡ, mang tới nhân duyên tốt lành cho con giáp này khi được nhiều người thầm thương trộm nhớ. Người độc thân nhân cơ hội này chủ động bày tỏ tình cảm, mở rộng mạng lưới bạn bè để sớm tìm được đối tượng ưng ý. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ